Mời các em chúng ta cùng tiếp tục với bài giảng về chất béo nào. Chuyển sang phần bố là mã, đó là về tính chất hóa học của chất béo. Xem rằng có những phản ứng nào thì đéo nói luôn sẽ có hai cái phản ứng quan trọng với chương trình của chúng ta. Đó là thứ nhất đó là phản ứng với nước đi, và thứ hai đó là phản ứng gì ạ? Phản ứng với lại dung dịch kiềm các em ạ. Có hai phản ứng này các em cần phải nắm để chúng ta có cái cơ sở, có kiến thức để làm bài tập nhá. Đầu tiên, mình sẽ nói về cái phản ứng của chất béo này với nước. Thì khi chất béo tác dụng với nước và cần phải có xúc tác là axit nhá. Phải có xúc tác là axit thì nó sẽ tạo ra được glycerol và các axit béo. Được chưa? À, đây chính là phương trình tổng quát của nó. À, nghe nó có vẻ rất là lạ lẫm đúng không ạ? Lạ lẫm quá. À, nhưng bây giờ chúng ta hãy thử đặt cái tình huống là gì đấy bây giờ chúng ta sẽ làm lại đi. À chúng ta nhìn cái chiều bên sản phẩm này tạo ra cái chiều chất tham gia thì thấy nó gần gũi chưa? Quá gần gũi. Cái chiều bên phải tạo ra bên trái chính là chiều phản ứng ST hóa đấy các em. Đúng không Bây giờ bạn nào mà chưa hình dung ra thì xem lại ngay clip vừa trước đó. Thầy đã hướng dẫn là cách thành lập phản ứng của chất béo với lại glycerol đúng không? ba cái anh ờ, chất béo R1, R2, R3 đó thì thầy viết gọn lại là thầy gì? Viết gọn lại là RCO tất cả 3 lần à RCOH đúng không? ba cái anh RCOH được chưa? Tứ bình tĩnh.